đời còn bao tương lai lá xa đã phân dịch quay lại thời gian trôi qua xin gói lại một tiếng thơ chưa để làm nhau đau để làm nhau khóc gặp nhau không muốn chào mình bước qua đời nhau Zuchat vỡ thêm một lần nữa rồi anh